đường trên phố mưa bay Có một người tình thương một người Nhìn nhau biết nói chỉ đây Hay hồng đi chưa trang về đây Dần hút làm sao Mưa nhẹ tóc em ngọt không muốn buông lời ôm chặt anh nhé em người ơi con đường thật lớn em ơi anh muốn ôm em thêm lần cuối và rồi em sẽ ra đi mình anh có đơn em ơi một người đừng quên anh em ơi cũng trời xa em mình yêu nhé đoạn đường thật ngắn 行吗？